Bí ẩn quân đoàn ma 400 năm thách thức khoa học Năm 1643, người dân vùng Eton, vương quốc Anh hoảng loạn chạy ra khắp nơi ẩn trốn bởi một dị tượng không thể tin nổi xảy ra trên bầu trời. Hàng vạn tiên binh thiên tướng, gương giáo sáng loáng đang đánh nhau dữ dội trên bầu trời. Tiếng súng thần công nổ, tiếng trống trận và tiếng gươm giáo va vào nhau chấn động cả một góc trời. Khung cảnh kinh hoàng này đã được ghi lại tường tận trong lịch sử nước Anh và trở thành một trong hiện tượng siêu nhiên không thể giải thích suốt 400 năm qua của khoa học. Một, hai đạo quân ma đụng độ nhau dữ dội trên bầu trời trong trận tử chiến đã xảy ra 400 năm về trước. Theo sử sách Vương quốc Anh ghi lại, vào khoảng năm 1643 tại khu vực gần Eating, hai đội quân của hoàng tử Roberto và Ovli Cromoen đã gặp nhau trong một trận quyết chiến. Trận chiến diễn ra vô cùng thảm khốc, kết quả hơn 5.000 binh lính và hiệp sĩ đã ngã xuống ngay tại chiến trường. Xác người vương vãi và khung cảnh chết chóc đã mảnh người dân nơi đây suốt một thời gian dài về sau. Chuyện không có gì đáng nói khi sau đó một tháng, những người chăn cừu địa phương đã nhìn thấy một hiện tượng vô cùng kỳ lạ – hai đạo quân đụng độ nhau dữ dội trên bầu trời. Người ta còn có thể nghe thấy tiếng súng nổ, tiếng trống trận và tiếng gươm giáo va vào nhau loãng xoảng. Từ đó trở đi, thỉnh thoảng dân chúng các vùng lân cận vẫn tiếp tục nhìn thấy trận đánh này diễn ra trên bầu trời chiều. Thế nhưng đây không phải là lần duy nhất hiện tượng kỳ lạ này xuất hiện. Vào năm 1785, tại Uesto ở Siledi, người ta đã tổ chức lễ mai táng tướng Von Corden một cách trọng thể. Vào đúng lúc hạ huyệt, trên bầu trời bỗng xuất hiện một đội quân hùng dũng đang rầm rập tiến bước. Năm 1888, trong suốt mấy tiếng đồng hồ, trên bầu trời Varakodin ở Kovati xuất hiện một đoàn kỵ binh do một viên sĩ quan tay cầm gươm sáng loáng dẫn đầu – những sự kiện lạ lùng ấy đã được miêu tả khá tỉ mỉ trên báo chí thời đó. Những trường hợp quan sát thấy các trận giao chiến trên không trung tại lãnh thổ nước Nga cũng được ghi lại trong sử biên niên cổ đại. Trong thời gian diễn ra trận giao chiến với đạo quân thánh giáo dùng tu của Đức trên mặt hồ đóng băng ở Turku vào năm 1242, nhiều binh sĩ trong đội quân của quốc vương Alexander Nevsky đã nhìn thấy một binh đoàn của Thượng Đế bỗng xuất hiện trên bầu trời để đến chi viện cho quân Nga. Vào tháng 11 năm 1956, hai người Anh tên là peter Dinoviev và Patrick Sikubui đã tổ chức một cuộc du ngoạn trên núi Cô Liền. Vào khoảng 3 giờ sáng họ bỗng nghe thấy tiếng âm âm dữ dội, hai người bèn chui ra khỏi lều và nhìn thấy hàng chục xạ thủ Scotland đang bắn vào kẻ thù vô hình. Sáng sớm, những tiếng động trên bầu trời lại đánh thức họ và lần này họ nhìn thấy những người Scotland ấy nhưng trong rất thiểu não đang vội vã tháo chạy và vấp vào những tảng đá vô hình. Sau khi trở về thị trấn Slagasen Betty và Patrick kể lại điều mắt thấy tai nghe với viên quản lý khách sạn. Ông ta cho biết rằng họ không phải là những người đầu tiên quan sát thấy hiện tượng này và đó là hình ảnh của trận đánh xảy ra vào năm 1745. Sau các sự việc trên xảy ra thì các nhà khoa học đã vào cuộc. Theo các chuyên gia Voronezer về những hiện tượng dị thường đã giải thích như sau có thể tấm phim đã ghi lại được một thông tin thị giác về thời xa xưa mà trường kiết năng lượng thoát ra từ đới đứt gãy còn lưu giữ. Tuy nhiên ngay cả khi nếu giả thuyết trên được xác nhận thì vẫn còn nhiều điều bí ẩn về những trận giao chiến trên trời – chẳng hạn một số tài liệu đã thông báo về hiện tượng vật chất hóa lạ lùng của những đồ vật trong khi diễn ra những trận đánh trên trời. Ví dụ năm 1686 tại Anh Quốc, người ta quan sát thấy cuộc diễu hành trên trời của các binh lính có vũ trang và có rất nhiều khí giới gươm súng mũ giáp rơi lá tả xuống mặt đất. Năm 1800, sau trận giao chiến trên trời ở vùng Kinken, người ta phát hiện thấy trên mặt đất có những cành cây bị gãy và nhiều vết máu trên cỏ. II bí ẩn đoàn quân cổ đến từ thời Trung Cổ. Một buổi trưa tháng 8 năm 1936, Stephen Transkins, 60 tuổi, nhà nghiên cứu địa chất, tới vùng Lopa, một địa điểm thuộc vùng bờ biển Cornish. Trong khi Jenkins đang chăm chú theo dõi các vùng đất thì bỗng nhiên ông ta vô cùng kinh ngạc khi thấy phía trước mặt mình một đạo quân thuộc thời Trung Cổ xuất hiện. Quân phục của họ chứng tỏ họ đang trải qua những cuộc chạm trán trong trận mạc. Các chiến sĩ mặc áo đủ màu và khoác loại áo choàng không có tay màu trắng, màu đỏ và màu đen. Ngựa của họ có tấm che phủ với đầy đủ yên cương và những thứ trang sức cho ngựa. Một người lính đứng giữa đội quân, hai tay chống kiếm mình khoác áo choàng màu đỏ tía, đang quát mắt nhìn chăm chăm về phía Trenskin đứng. Vừa lá lùng vừa kinh ngạc, Trenskin với tính tò mò gan dạ và thích mạo hiểm đã không ngần ngại tiến về phía đoàn quân, nhưng hành động ấy đã làm toàn thể đầu quân thời Trung Cổ biến mất tức thì. Jenkins giật mình ngơ ngác và tưởng mình vừa trải qua một giấc mơ. Ông kể lại chuyện này cho người vợ nghe và họ ghi vào nhật ký hiện tượng lạ lùng này. Thế rồi 38 năm sau, ông Jenkins đã chọn đúng vào ngày mà cách đó 38 năm ông đã trông thấy điều kỳ lạ để cùng với vợ đến ngay địa điểm mà ngày xưa ông đã đứng. Hai vợ chồng lên đường với bức họa đồ ghi địa điểm của trước đây Jenkins đã đứng thì lạ lùng thay, hình ảnh đoàn quân thời Trung Cổ hiện ra lần này còn rõ ràng hơn lúc trước. Mặc dù trước đó bà Jenkins không tin chuyện chồng mình kể, nhưng lần này bà thấy rõ ràng điều mà bà không thể tin được. Đoàn quân với sắc phục rực rỡ, cờ xí ngựa và gươm giáo dàn ra trước mắt mình, bà sợ quá níu chặt lấy cánh tay chồng và cố dụi mắt vì cứ tưởng mình nằm mơ. Khi tường trình sự việc này cho một nhóm nhà khoa học, ông Stephen Chenskin đã nói như sau. Nếu lúc đó vài người trong quý vị có mặt với chúng tôi thì có lẽ lời trình bày này sẽ nặng cân hơn và có giá trị đúng đắn trung thực hơn. Nhiều giả thiết đã được nêu ra để giải thích cho hiện tượng này. Theo sự giải thích của chính Stephen Jenkins thì có thể đầu quân thiên không này thường xuất hiện ngay nơi vùng Cornish và con người may mắn thấy được là do một năng lực tinh thần nào đó phát nguồn từ một giao điểm nos Le Par vẫn còn đó những nơi mà năm 1936 cũng như năm 1974 Jenkins đã đứng không phải dễ dàng thấy lại được. Hiện tượng kể trên vì còn tùy thuộc vào môi trường, khí hậu tầm nhìn và nhất là tùy vào từng con người đứng nơi địa điểm ấy. Điều này mới nghe qua có vẻ không hợp lý, nhưng theo Janes và Colin, hai nhà nghiên cứu về hiện tượng siêu hình ma quái, thì thực tế là như vậy. Hai nhà nghiên cứu này cũng đã ghi lại một trường hợp về hồn ma xuất hiện vào năm 1904. Tháng 3 ấy, một toán học sinh được thầy giáo dẫn đi du khảo. Họ leo lên ngọn đồi Mapit gần Honiton. Tất cả các học sinh hôm đó đều trông thấy một người đàn ông khoác áo choàng màu nâu và đội mũ rộng vành màu đen. Toàn thể con người và gương mặt u ám như phủ một màn sương khói. Theo tài liệu của Colin thì đó là hồn ma ấy đã được ghi nhận, tài liệu thư viện từ năm 1685. Người đàn ông này là một trong những người trốn chạy từ trận đánh ở Sedgemoor vào năm 1685 và sau đó đã bị quân địch giết chết, nhà anh ta ở ngay trên đồi Maplik. Tuy nhiên điều kỳ lạ là tất cả các học sinh trong chuyến du khảo ấy đều thấy người đàn ông trong quá khứ ấy, nhưng thầy giáo dẫn các học sinh thì tuyệt nhiên không nhìn thấy gì cả. 3. Bí ẩn cuộc chiến UFO khiến hàng ngàn người đổ bệnh năm 1665 Vào tháng 4 năm 1665, những ngư dân sống ở vùng Parhouse của Thụy Điển nay thuộc Đức kể là một sự việc lạ lùng mà họ chưa từng chứng kiến trong đời. Theo đó, vào khoảng 2 giờ chiều ngày 8 tháng 4 năm 1665, họ thấy những con thuyền chiến đánh nhau lơ lửng trên bầu trời. Sau trận chiến toàn bộ các thuyền chiến biến mất hoàn toàn, chỉ để lại một vật thể tròn dẹt màu đen xuất hiện trên bầu trời. Trong cuốn sách Dunuder Ritter Uberschutz Unisse Nieder Well Order Rest Umgebende viết năm 1689 của học giả người Đức Erasmus Vince, sinh năm 1627, mất năm 1694 có viết Sau trận chiến đáng kinh ngạc này, trên bầu trời xuất hiện một vật thể hình tròn dẹt giống cái đĩa, trông như cái mũ lớn của đàn ông, nó có màu bạc hơi tối, bay lượn ngay trên nhà thờ Nikolai. Nó đứng yên ở đó mãi đến buổi tối, các ngư dân đang rất lo lắng không muốn xem xét kỹ hơn cảnh tượng và dùng tay che mặt họ lại. Trong những ngày sau đó họ bị ốm đến run rẩy toàn thân đau đầu và chân. Các học giả thời bấy giờ cùng những người chứng kiến trận chiến rồi đổ bệnh sau đó đều không thể nào lý giải được sự kiện ngày 8 tháng 4 năm 1665 đó. Cho đến nay, câu hỏi về sự kiện lạ lùng xảy ra trên không cùng việc ngư dân mắc bệnh sau khi chứng kiến nó vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ. Vào tháng 6 năm 2015, hai chuyên gia nghiên cứu về UFO và những hiện tượng dị thường của Mỹ là Drit Obed và Martin Shaw đã mô tả chi tiết cuộc điều tra của họ về sự kiện cách đây đúng 350 năm trên tạp chí Edge Science. Theo họ, rất có thể những ngư dân thời đó gặp ảo giác có tên là ảo thị phức tạp Mata Morgana. Ảo giác này là một loại ảo ảnh xuất hiện ngay phía trên đường chân trời khi có sự pha trộn của các lớp nhiệt hiện diện trong không khí. Ảo ảnh này thay đổi thường xuyên và đôi khi nó có thể trông giống như những con tàu bay trên bầu trời ngay phía trước trên đường chân trời. Tuy nhiên sự kiện năm 1665 được mô tả này là xảy ra cao hơn trên bầu trời so với nơi ảo thị phức tạp Mata Morgana xuất hiện ảo ảnh cũng không giải thích được về những cái đĩa hay mũ hình đĩa được người ta kể rằng vẫn còn xuất hiện cho đến buổi chiều. Còn ảo thị phức tạp Mata Morgana thì không ổn định được trong thời gian lâu. Mặt khác, theo những công bố mang tính khoa học của hai chuyên gia người Mỹ trên tạp chí A Science thì sự kiện lạ lùng xảy ra cách đây gần 400 năm được cho là có liên quan đến UFO vẫn còn chứa nhiều điểm bí ẩn. Cho đến ngày nay, các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra câu trả lời chính xác cho những câu chuyện vừa kể trên. Tất cả các trận chiến thiên giới vẫn còn là một bí ẩn. Các bạn nghĩ sao về các câu chuyện mà chúng tôi vừa nói đến ở trên? Hãy để lại bình luận nhé!